con đường xưa em đi bằng vâng lên mái tóc về có hồn sân tan đêm anh làm thơ vui cánh hoa đường lặng em chuyện tình ta đã đi những mùa trong Hello, xin chào tất cả các bác quay trở lại với ờ, clip của nhà thông minh 17 Hôm nay ờ, bên nhà lại chuyển ờ, một bộ âm thanh xuống dưới uh, Hồng Ly Vũ Thư các bác nhé Bộ hôm nay lắp dưới này là bộ thứ tư rồi các bác nhé Các bác nghe thấy hai hôm nay cả cả xóm rủ nhau lên nhà em mua bốn bác Thế Bây giờ em sẽ xuống lắp một cấu hình 31 triệu 700 nghìn đồng các bác nhé Và hiện tại thì bên em đang có mặt tại Hồng Lý Vũ Thư các bác nhé Cấu hình hôm nay em lên cho ông chủ ở đây là một đôi loa TDS12, một con súp bật điện bắp 30, một đẩy uh, ờ, TD Acoustic 2.8L các bác nhé. Và một con vang số em đang sử dụng đây là vang số ờ, DB Acoustic DB500P các bác nhé. 500P một mẫu khá là mới. Có cổng quang Bluetooth chống rhythmic rất là tốt, chất âm uh, theo em đánh giá thì khá là khá là hay và mẫu này giá sẽ rất là hợp lý các bác nhé. Và mic thì em sử dụng ở đây là mic M8 Pro một con mic ờ, tiếng sáng hay sử dụng chung với củ mic Bayer và con quản lý nguồn thì em đang sử dụng là con quản lý nguồn 602 ờ, của TD Acoustic các bác nhé tổng combo hôm nay em lên cho bác chủ là 31 triệu 700 nghìn đồng và bây giờ thì bên em sẽ phối ghép và trực tiếp cho bác nghe xem trải nghiệm trực tiếp các bác nhé lửa chim bao đêm thâu đêm nhiều chăn trở hãy sống thương người như là thế ta đã đi, mùa trăng vui vì mưa gió không về trên đường anh đi. con đào hẹn đôi mi ngóng theo đường vắng hơn hỏi còn ai có gì? ngày mai xa anh vui nhau mất rồi tỏ từ là hết người yêu tiếng lên giờ buồn hơn tiếng tìm lại còn nhiều tiếng ơi quá alo một hai lên giá điên bàn lòng ơi hồi nay xa cách rồi kỷ niệm mình xin nhớ ai kiếp đi qua yêu mong thì em vừa thi công xong rồi các bác nhé và bây giờ thì đang trên đường trở về đây vừa mới ờ, ở xã Hồng Lý ra đến ờ, ngoài này là chân cầu Thịnh Duyên rồi các bác nhé cấu hình hôm nay em ờ, lên cho bác là 31 triệu 700 và các bác thấy hay có thể đăng ký kênh chia sẻ video giúp nhà thông minh như vậy các bác nhé xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo